thánh thơ từ thiên đình bài số bảy mươi thông tin sập tới giảng lúc 2 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7 năm 2022 vào một ngày sắp tới nhiều nơi trên thế giới sẽ có nhiều hỏa hoạn cháy nổ cùng lũ lụt gió xoáy và mưa đá cần lưu ý đi lại bằng máy bay xe lửa hay tàu bè trên biển núi lửa cùng đống đất hoạt động nhiều tiểu bang của miền Tây nước Mỹ cho nên cần tấn cấy việc đi lại đường xa tốt nhất nên ở nhà vào tháng 9 sắp tới nhiều tai nạn xảy ra trong tại các tiểu bang New York, New Jersey hay cuối có vần à như là Louisiana. hóa hỏa đồng xảy ra thiệt hại thật kinh hoàng không thể nào kể xiết nên tránh đi đường trường bởi có nhiều gió xoáy sẽ cản mọi lối đời cầu kinh và sám hối trước khi ra khỏi nhà thì mới được giảm nhẹ tai nạn đang rình rập ập xuống cõi nhân gian để con người hiểu rõ tấn sao được bằng trời Việt Nam và thế giới đang trải qua thời cười sảng sảy và thanh lọc nên chớ để tâm động đi theo dục đời thường mà chết uổng một đời của một kiếp tái sanh sinh linh nào đối đãi với đời bằng tham ô tham ô cả lòng tử của chính bản thân mình để cái ác lên ngôi sẽ bị lôi vào ngục tra khảo đến tận cùng sân linh nào tái hiện trở về tâm thánh thiện như lục bụi bán sơ hồn nhiên và trong sáng thì được trời thương xót cho qua khỏi nạn tai để về nơi thánh đức